từ hải quan về bi quan <laughs> dạ Dạ sư có chia sẻ gì hay là chúng ta có thể bắt dạ, đầu không, à, bên con sớm nhanh nhanh à. nhanh nhanh chờ nó à, xong. Nhanh nhanh. Ừ. À nhanh <laughs> nhanh xong dạ. Dạ thì vừa qua thì chúng con cũng nhận được khá nhiều câu hỏi. Dạ. Thì có một số thì cũng thuộc về giáo lý căn bản mà một số thì có lẽ các uh, quý vị cũng có thể tìm được câu trả lời nhưng mà có lẽ là quý vị muốn được nghe trực tiếp từ sư cho nên là chúng con cũng xin phép được nêu lên dạ yeah. Dạ. dạ mong sư hoan hỷ dạ con xin phép đọc câu hỏi uh, đầu tiên uh, liên uh, quan về pháp hành dạ thưa sư cho con hỏi có một lần khi con ngồi và chú tâm vào hơi thở được một lúc à, đến khi cơ thể yên thì con chợt thấy khoảnh khắc tâm sanh diệt chợt tắt những lần sau con cũng ngồi nhưng không còn thấy như trước nữa và cơ thể con cảm thấy khó trở về cảm giác yên như lúc trước. Xin sư chỉ dạy để con có thể thực hành quan sát thân tâm cho đúng cách. Dạ kính tri an sư. có mấy điều mà hành giả cần nhớ bây giờ chuyện đầu tiên đó, tôi xác nhận tôi không phải là tôi không dám nhận tôi là thiền sư cũng phải là hành giả tôi chỉ nói theo cái tôi biết trong kinh điển này thì cái chuyện đầu tiên có ba điều mà hành giả làm ơn nhớ dùm đúng không ba chuyện quan trọng cái chuyện đầu tiên đó là tôi nói theo bà Janet nói theo bà Janet vẫn chắc anh là phải học giáo lý à? phải học giáo lý giáo lý thật vậy có nghĩa là biết là cái cái cấu trúc cái cấu tạo cấu trúc của thân này thân tâm này nó gồm hai phần danh và sắc thì danh là nó gồm có cái gì thân, tâm và tâm sở à. và cái danh đó nó, nó có nhiều cách phân tích ví dụ nó là tứ danh quẩn nó là thọ tưởng hành thức hoặc đó là nó là sáu thức à, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý gọi là 12 xứ 18 giới ví dụ như vậy đó về danh đó phải biết đó. học sơ sơ đó, đó là sơ sơ đó phải biết nó thành đó là tâm tâm này nó gồm có xúc thọ tưởng tư mệnh quyền đặc ý hoặc là nó gồm có thọ tưởng hành thức của là nó gồm sáu thức không nhé dạ. học sơ sơ biết biết bị ai duyên khởi à, vô minh là cái gì à, vô minh đại khái là phạm giáo lý trước cái chuyện đầu tiên của giáo lý Ờ, thì có học giáo lý mới có mới có cái theo dõi biết cái gì nó xuất hiện vì giáo lý thì mới mới mới mới, mới, mới có thể ừ. diễn cái diễn ra xảy ra chứ còn tôi sợ nhất là nói chung chung thằng nay thầy này mai thầy kia kia giữ chánh niệm rồi Ừ, rỗng rang rồi buông xả rồi tri vọng gì tâm lâm mà trong khi đó mình hoàn toàn mình biết mình hoàn toàn mình mù tịch ờ, về cái cấu trúc của thân và tâm ấy thì đó tôi nói thiệt cái đó tôi chịu thua tôi biết đó đắt cái gì còn mấy cái người mà ngày xưa mà gặp đức phật hoặc gặp ngày sau sao phật ngày cái diếp rồi mà nghe mà, mà nghe câu hay câu mà đắt thì tôi xin miễn bạc vì họ đã học quá nhiều kiếp rồi không các vị này nhìn vào cái bản tâm của họ các vị chỉ khai thị có câu cái lời cái vốn xưa cái vốn liếng xưa bừng sống vậy tràn ngập dạt dào ờ, thế nhập ờ, biển pháp giới ờ. chứ còn mình giờ thầy cũng bằng xưa mà trò mình giờ cũng bằng mấy trò xưa nữa thầy trò vẫn bằng xưa mà cứ chê giáo lý tôi nghe cách hỏi tôi đã nghi rồi nghe cách hỏi tôi đã nghi là không biết giáo lý vì ừ. cái người học giáo lý họ họ thắc mắc cái đó Ờ, thắc mắc kỳ cục gì chuyện đầu tiên phòng giáo lý chuyện thứ hai nhớ nhớ chuyện thứ nhất phòng giáo lý căn bản ừ, biết mình là gồm những gì chuyện thứ hai nhớ cái này tu niệm xứ không hề có cái ý ờ, không hề có không nên có cái trốn chạy hay là xây dựng hay là kiếm tiền hay là theo đuổi tống khứ bất cứ cái gì nha nói chung là, ừ, là, là ừ, không có cái ý gọi là trốn chạy cái gì phủ nhận cái gì mà cũng không có ý theo đuổi mong đợi cái gì nhớ đó là linh hồn của tứ niệm xứ có nghĩa là chỉ thuần túy sống chánh niệm thôi à, cộng với cái, cái, cái buổi đầu đó buổi đầu là cộng với kiến thức giáo lý và sống chánh niệm biết cái đó biết cái này này biết cái đó vừa cứ theo dõi hơi thở ví dụ như theo theo dõi hơi thở rồi theo dõi trong sinh hoạt lớn bé ăn biết ăn uống nuốt biết nuốt cầm lên để xuống bước đi vặn nắm cửa sói ờ, nước xúc miệng đánh ra biết làm gì điều rồi trong lúc đang chánh niệm thì có cái gì đó có cái tâm thiện hay là tâm bất thiện hay là có cái cảm giác khổ lạc ưu hỷ sai vậy xuất hiện cái gì mà nó bật làm biết đó chỉ vậy thôi chứ không có cái ý là cầu giải thoát cầu đắc đạo hay là chạy trốn phiền não rồi mong cho tôi đừng tôi bị cái này mong cho tôi đừng bị cái kia ờ, một là chạy trốn cái nhân xấu là tham sân si phiền não còn chạy trốn cái quả xấu là một đừng có nực nữa đừng có đau đừng có nhức nữa cái nào không được tương xứ là chỉ có chánh niệm ghi nhận cái gì đang xảy ra chứ không có ý mong đợi hả nhé rồi có những lúc mình quên nha có những lúc mình quên niệm thì mình cứ bỏ qua quên thì thôi thế như bây giờ nãy lần cuối cùng mà tôi còn chánh niệm là 6 giờ 12 phút tôi ngồi tôi nghĩ chuyện tầm bảy tầm bạ cho tới 6 giờ 12 phút cơ bây giờ tới lúc à, ờ, 7 giờ 5 phút tôi mới chợt nhớ là chết cha nãy giờ mình nghĩ tầm bảy bây giờ lại tưởng trách nhiệm như cũ không nó nuối tiếc không có hồi tưởng quá khứ để mà nuối tiếc để rây rứt nãy giờ mình thực hiện nô luôn bỏ coi như chuyện cũ bỏ qua tiếp tục còn cái chuyện mà bây giờ nó không được như trước đây thì nó quan trọng nha cái chuyện mà bây giờ đấy thân và tâm bây giờ nó không được như trước đây chị nó quan trọng cái quan trọng nhất là nhận diện cái gì đang xảy ra cái nó mới quan trọng chứ còn mà anh tu mình có cái lòng mong đợi là thân tâm anh phải được như cái hồi nãy được như hồi sáng được như hồi khuya được như hôm qua là nó tu sai nhớ cái đó mà cái này tôi nghe rồi tôi đã nghi rồi chín phần trăm người nữa học giáo lý bây giờ học giáo lý không có làm bậy gì không chuyện rồi bỏ qua chuyện đã qua thì nó qua luôn cứ tiếp tục cái chuyện mới bởi vì mình dây dứt cái chuyện cũ mình mong đợi mình trông ngóng mình mong chờ cái chuyện mới chuyện cũ nó không có lợi lết gì hết mà nó chỉ có bậy thôi bởi vì cái đó là phiền não nha ừ. à, nhớ chỉ, thứ nhất là cái số một học giáo lý thứ hai là không mong đợi không trốn chạy và cái thứ ba là chỉ biết có chánh niệm nha mặc dù cái lý tưởng của mình đó, là mình nói tu giải thoát đó là lý tưởng chứ còn trong lúc đang tu tập nghe cho kỹ nha lý tưởng cao nhất của mình hưởng đến cứu cánh giải thoát đúng nhưng mà trong lúc đang tu tập thì quên hết chỉ có chánh niệm trước cái cảnh danh sách trong mắt giống như một người sinh viên giỏi tôi cho nói rõ sinh viên giỏi một thằng sinh viên thông minh thì lúc nó học nó chỉ tập trung nó học chứ nó, nó lúc đó nó không có nghĩ đến cái chuyện là mai này nó ra nó ra trường dược rồi nó làm bác sĩ rồi nó có tiền nó mua du thuyền loại gì loại gì cái nhà nó bao nhiêu cửa sổ gara bao nhiêu mét vuông vào được bao nhiêu xe rồi cái nhà nó phòng khách làm sao phòng ngủ làm sao phòng tắm làm sao thằng sinh viên mà giỏi thông minh đó bình thường không ba trợn thì nó không có bệnh tâm cái gì đó. đúng cái lý tưởng của nó Phật ra là nó phải học trường y để ra bác sĩ đúng cái lý tưởng cao nhất nhưng trong lúc nó đang học lúc lúc mà nó đang đang đang ôn tập bài vở thì nó chỉ gọi là bài vở không chứ nó không có cái chuyện mà nó sen sen sen sen rồi nó mong mà gì mà nhà nó nhiêu vườn rồi hồ bơi rồi đâu cái đó tự tào lao nha mà rất nhiều hành giả bị cái bệnh này đồng ý là mình tu là nhắm như cúng cánh nhưng mà đó là lý tưởng cao nhất nhưng mà trong lúc đang tu tập mình không có mình không có làm gì đó các vị ở đây ai có con thì biết một đứa học học học sinh giỏi đó là nó chỉ tập trung bài vở thôi mặc dù ba má nó cứ nhắc chừng con muốn được như chú ba con muốn được như cậu tư không con phải ra học giỏi không làm được sư làm bác sĩ có văn phòng có phòng mạch rồi có, uh, có tiền muôn bạc vạn đó là một lúc nào đó mình nói với nó chỉ còn căn bản một đứa bé ngoan giỏi nó tập trung nó học thôi nha chuyện cũ bỏ qua không có dây rứt không ái nái đó mình câu đó là Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, thì có một vị khác gửi về một câu hỏi liên quan về cái ờ, cái hối này sư. À, thưa sư trong A Tỳ Đàm, tâm sở hối thuộc về tâm bất thiện, nhưng khi mình hối hận về một điều không tốt đã làm rồi mình cố gắng để không tái phạm nữa thì trong trường hợp này tâm hối có phải là tâm sở bất thiện không thưa sư? Ừ, nhớ cái này có rất nhiều người có rất nhiều người họ tu mà không cần cái hói nha căn cơ chúng sinh ừ, căn cơ chúng sinh có nhiều loại có người đó thì họ họ rất cẩn thận không có phạm lỗi họ chỉ thẳng đường đi tới họ không có chuyện gì phải dây sức hết đó là loại hạng thứ nhất họ cứ thẳng đường họ đi thôi giữ giới trong sạch không có cái dây rứt trong giới không có dây rứt trong tuệ trong định không có dây rứt không có dây rứt trong đời sống thường nhật đó là người một là người số một tốt nhất trăm điểm rồi có cái hạng thứ hai đó, là có lầm lỗi mà phan để tôi nói hạng thứ nhất là ai nó thẳng luôn đó là ngày sau là phát thường bốn kiện liên ngày ca diếp à, hoặc là như thái tử tất đạt kiếp chót á. những vị này là từ trước lúc đắc đạo các vị không làm gì để hối bị họ là bậc thượng căn mà ừ, thượng căn không hối rồi cái thẳng đường nó đi thôi rồi cái hạng thứ hai là bậc trung căn trừng phạt có nghĩa là họ có lỗi lầm họ ghi nhận ra lỗi lầm họ có ai nái và lấy cái cái ai nái đó làm cái cái điểm mất để ghi nhận không tái phạm nữa cái hối họ nó vừa đủ để họ để tạo một ấn tượng tâm lý cái hối họ nó vừa đủ để tạo một ấn tượng tâm lý à, đừng làm nó nữa nha không có nên thí dụ như trong kinh kể chuyện này là có hai chuyện dài đó tôi kể vắn tắt có hai ông ông ông, ông nhà giàu đi tu à, mà cái ông lớn là, là, là, là, là mình tạm gọi là ông a còn ông không kêu ông lớn ông nhỏ đi hai ông giàu hết đi tu thì tu trong núi sâu trong đó chỉ là cái lụm lụm trái cây để mà ăn tu mà dốc lòng tu thì bữa đó đang ăn vậy, cái ông ông du huynh ấy mà tôi nhắc lại là ham đại gia nha ham đại gia hết đúng là đúng là ham vua tại tôi tôi kể kể gọn đại gia chứ tôi kể là ham vua tại tôi sợ trong râm này chân cả chớn nhiều quá tôi kể vua vì không có tin nên tôi sửa thành ham đại gia cái gì coi tôi khổ tâm không kinh mà phải sửa lại cho nó vừa với cái đầu ngu sỉnh của thời nay chứ đúng trong kinh kể là ham vua thì ờ, cái ông ông sư huynh đó, ông đang ăn cho tự nhiên bộ miệng đó, cái này có một tí muối dễ nuốt hơn thì cái ông sư đệ mới, có có em em em có để để có dấu miếng muối này thì sư huynh nó nghiêm mặt hỏi chứ sư huynh tiện miệng sư huynh nói vậy thôi chứ tụi mình đông trên núi là còn muối sư đệ mũi nói em có nói để có dấu miếng muối sư huynh hỏi ở đâu có thì bữa xuống làng ta mời đi ăn Rồi thấy muối ta cho cũng hơi nhiều có gói miếng đem về để ngừa bất trắc cái sư huynh lắc đầu nữa cả một cái đất nước một lãnh thổ một vương quốc một ngai vàng mà mình còn bỏ được Con một tí muối vậy mà em em em lẫn <laughs> theo như vậy lỡ đêm nay em chết <laughs> có phải phiền không? dễ sợ ông em quỳ xuống sám hối liền quỳ xuống sám hối kể từ nay nó nó có cho quỳ nó cho em một lưu em cũng không đem về đâu từ đó người xung quanh tu thế nào mình sẽ để tu như thế ấy ghê vậy có có hối nhưng mà rồi thôi chuyện tí đó thôi và người em dốc lòng người sư đệ dốc lòng tu tập và chứng thiện như người âm mà sao là cả hai về phạm tiền hết ừ. đó, đó là bậc trung căn này còn bậc thượng căn người ta không có làm gì nó có lỗi hết như là tích đạt sao là phất một đường liên này gọi nó nhưng mà bậc trung căn người ta có tí lỗi nhưng mà người, người ta có hối người ta lấy cái tí hối để người ta Ờ, làm cái cái cái cái cái, cái, cái, ấn tượng tâm lý để mà tu chứ họ không có lấy nó làm làm điểm nặng làm cái điều nặng lòng còn cái người hạ căn là phạm lỗi và cứ khổ tâm dằn vặt nặng lòng với nó truyền miên đó là bậc hạ căn nhưng cả ba bậc này đều là người làm hết đều là người làm hết nhưng mà người làm có thiện có, có bậc thượng có trung có hạ mà cái bậc hạ là cái bậc mình cứ để mình phải khổ tâm dây sức dây sức này. này còn hạng thứ tư là không thuộc về thiện nhân thượng nhân có nghĩa là làm bậy mà không biết hối hận đó, đó là bậc hạ bậc hạ bậc là hạng thứ tư là hạng năm ngoài ờ, chứ còn ba bậc đầu là thượng trung hạ mà trong cái đó thiện nhân còn hạng thứ tư là làm bậy mà không biết hối đó là hạng ác nhân không? hạ nhân không? Ờ, rồi người ta hạ căn rồi mình là hạ nhân hạ căn là có căn mà nó hơi thấp còn hạ nhân là coi như là, là lọt sổ không rồi nhé thì ừ, tùy thôi thì cây hối đúng là nó là bất thiện nhưng mà người ta lấy nó người ta xài đúng chỗ giống như opium ở trong ngành y vậy đó opium á phiện xài đúng chỗ ok trong ngành y người ta cũng xài muối xài đường ok còn nếu mà muối mình xài nhiều quá thì không được đường nhiều quá thì không được nhưng mà muối đường mình xài đúng chỗ thì nó ok không có hiểu dạ hiểu ok mà nhìn dạ. mặt cô tôi biết cô không hiểu điều đó nói Dạ, nhờ nhờ cô vui đây ghi chép lại cho nên rất là rất là quý, mình đọc lại được thưa sư Dạ. Dạ con, ừ, xin phép được hỏi câu kế tiếp là của một vị gửi vào. À, thưa sư một vị phạm bất cộng trụ có thể tiếp tục đắp y không? Nếu được thì có thể dự tăng sự không? Mà nếu không mà tiếp tục đắp y thì phạm thêm giới gì nữa thưa sư? Dạ kính tri ân sư đã bất cộng trụ thì không có phạm thêm giới gì nữa hết bởi vì họ đâu còn là sư nữa đâu phạm vâng. hiểu không đó là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai đã bất cộng trụ thì suốt đời không có làm tỳ kheo nữa và nếu mà vị đó phạm mà biết biết trình ấy, phạm mà biết biết biết biết trình tăng biết nhận tội ấy, thì vị đó theo nhà pa ao sẽ đó thì vị đó có thể cho tu sa di ừ, vị đó cho tu sa di được ừ, nếu mà phạm xong là trình liền thú tội liền thì được tu sa di suốt đời nhưng mà không có được lên sẽ tỳ kheo đó là trường hợp phạm xong mà nhận tội liền còn nếu mà phạm xong mà giấu và bị người ta phát hiện người ta trưng ra bằng cớ thì vị đó suốt đời không có được mặc y dầu là sẽ di hay tỳ kheo Ờ. nhưng mà có một điều cái đó là cái chuyện rất là nhạy cảm đúng không cái giới bông trụ nó giống như là cái tội ờ, tử hình ngoài đời đó tức là mình đừng có bất cẩn đừng có bất cẩn mà chỉ trừ để đương sự biết chính xác là họ có phạm hay không chứ còn mình mình không phải người ta đó thì mình đừng có bất cẩn mình uh, ờ, quy kết chùm mũ a đó phạm bông trụ bởi vì nó có rất là nhiều trường hợp lấy mắt mà nhìn nó phải bất trụ nhưng mà trong thực tế nó không có phạm ví dụ như họ một tôi chỉ trưng dẫn một vài trường hợp thôi ví dụ như một là họ đã có hoạt tục họ họ đó có họ có họ có xã giới nhưng mà họ không có mặc thế, thế phục nếu mà họ là người có tàm quý họ kính đáo họ xã giới ờ, nhưng mà họ không có mặc thế phục trường hợp thứ hai đó là cái giới đàn của họ vốn dĩ không có thành tựu à, trong thời gian mà mình cần chờ review á, thì trong đó nói chung là nếu mà khi họ làm cái chuyện đó mà họ không phải là tỳ kheo á, thì nó phải không phải bông trụ nhưng mà mấy cái chuyện này người ngoài biết tôi rất là hiểu không dạ vâng cho nên dạ, hãy vâng cẩn trọng cái rồi rồi ừ. dạ dạ ừ. dạ thưa sư câu hỏi tiếp theo dạ thưa sư cho con hỏi điểm khác nhau và giống nhau giữa hồi hướng và gửi tâm từ sau khi làm việc thiện thì mình hồi hướng vậy sau khi ngồi thiền thì vừa hồi hướng vừa gửi tâm từ đúng không ạ à? con kính tri ân sư hai này nó khác nhau ừ, hai này nó khác nhau hoàn toàn hồi hướng là mình có cái lòng mình chia sẻ nghe cho kỹ hồi hướng là có cái lòng chia sẻ cái công đức cho người khác bất cứ ai à, lúc đó trong vô lượng vũ trụ có lòng tùy hỷ với cái lời hồi hướng của mình à, bây giờ mình hướng cho tất cả thân bằng quyến thuộc ừ, của mình hay là tất cả chúng sanh nào mình hướng tới công đức này để cầu công đức à, thì khi mà mình có lòng như vậy đó thì đó gọi là hồi hướng nghe cái người hỏi này đó hơi nản cho đó cái người hỏi này không biết là theo đi chùa bao lâu năm mà hai định nghĩa nó khác nhau hồi hướng là chia có cái lòng chia sẻ công đức còn cái tâm từ á, là mình mong mỏi cho chúng sinh khác á, được sống được cái nhân lành quả lành uhm. mong cho người khác được an lạc mong cho người khác biết tu tập nghe kỹ nha mong người khác biết tu tập mong người khác được an lạc mong người khác được hưởng nhân lành quả lành đó. mong người khác được an lạc tức là mong cho họ được sống được quả lành còn mong người khác biết tu tập thì cái đó gọi là mong người khác sống được nhân lành thì cái đó được gọi là từ tâm hai định nghĩa hoàn toàn khác nhau mà cái này là họ do nghe bà chớp bà nhán cho họ không phân biệt hai cái này nha bây giờ trong à, thập thiện ý, thì cái đã tâm từ nó thuộc về cái thứ ba tức là bố thí trì giới tu thiền ấy, nó thuộc về cái thứ ba còn cái hồi hướng nó lại là một cái khác ở trong nó là cái thứ sáu ở trong thập thiện bố thí trì giới cung kính phục vụ hồi hướng nó có nói có nhớ không dạ, nhớ phải không thì dạ. như vậy thì cái tâm từ nó là nằm bên trong cái tu tu tu tiến ấy. có cái hướng nó là một cái khác mà có cái này mà mà không có phân biệt được thì chết rồi đó, tôi sợ nhất là phần tử Việt Nam mà chỗ đó tại sao tôi người Việt Nam mà tôi sợ tôi tôi mạt sát cái người Việt Nam mà nó bị về chính trị về tôn giáo mình dở đó. mình rất thiếu căn bản thiếu một cách nghiêm trọng tới lúc theo phận giải pháp rồi nam với bắc tông mình cũng phân biệt nam bắc khác nhau cái gì có người họ định nghĩa nam tông là ăn nước mắm cái cái cái áo công sư bự hơn à, biết ăn nước mắm đắp cái áo tốn giải hơn và tụng cái kinh à, nghe không hiểu đó là nam tông còn bắc tông á, thì ăn tờ hủ mà áo ít tốn giải mà đọc kinh tiếng tạo phần tử việt nam định nghĩa như vậy và đừng nghĩa tôi đùa đó là sự thật à, tôi định nghĩa lại cho nhớ nha bắc tông là mặc áo ít tốn vải ăn chay và tụng kinh là tiếng tạo còn à, nam tông á, ăn nước mắm mà tôi tốn giải mà tụng kinh mà tiếng ấn độ thì mình nghe thì tôi tôi nghe tôi nản quá tụi tôi nghe cái đạo gì nghe tôi thấy nó, mắc cười mà đó 99 phần trăm người Việt Nam hiểu Nam Bắc Tông là như vậy đó ừ ok hỏi tiếp rồi dạ thưa sư câu nhân đây thì con có câu hỏi này thưa sư thì à, thường thường là sau khi mà thọ trì tam quy ngũ giới thì quý sư có nói là các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới các chúng ừ sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới thì à, okay. theo con thì tại sao mà giữ giới không thôi mà nó thu thắng mà nó đủ để được như vậy mà mình phải thập ok hiểu hiểu nghe vâng. nghe nói nghe vâng. khi mà cần nhấn mạnh cái vai trò cái ý nghĩa của giới thì cách nói này không có sai nghe kỹ không khi cần nhấn mạnh cho vai trò ý nghĩa tác dụng hiệu quả của giới thì nói cho vậy không về sai là vì sao vì giới là một trong những cái gọi là nền tảng công đức nghe cho kỹ nha bởi vì công đức tất cả công đức vô lượng công đức gồm là có hai đó là phước vật phước đức và phước trí phước vật có nghĩa là chia sẻ cái, cái vật chất chia sẻ cái, cái, cái tinh thần cho người khác đó là gọi là phước vật hai vững chắc đó là tài thí pháp thí đó. nhưng mà nói bậc hãy nói tới bốn thí là phải nói là chủ yếu là cái cái, cái, cái tài thí cái phần thí trước rồi thứ hai là cái phước đức đó là phước phước vật, phước vật là chia sẻ cái vật chất cho người khác đời đời sinh ra là dư giả không thiếu thiếu thốn thứ hai là phước đức nghe cho kỹ nè phước đức nghĩa là cái, cái công đức nào mà nó đem lại cái sự an vui an toàn yên tâm cho người khác thì trong đó gồm có như từ tâm là giới hạnh là vân vân thì đó là phước đức còn phước trí là cái công đức nào mà nó nhắm cái ý nghĩa nội dung lý tưởng vung bồi trí tuệ như là học giáo lý hay là tu tập thiền à, quán thì chỉ thì lại gọi là phước trí nhớ nha ừ, rồi thì tại sao mà có cái câu mà chúng sanh sanh về trời giàu sang nhà giới là vì sao là vì trong trường hợp này nè người ta muốn nhấn mạnh rằng là muốn mà làm một con người trọn vẹn là phải có đủ ba phước vật đức trí bởi vì anh tưởng tượng thì nếu mà anh bố thí anh học đạo anh bố thí là anh giàu anh học đạo là anh thông minh nhưng mà anh thiếu giới đó, anh sát sanh trộm cướp từ đời sát ra anh không có hưởng được cái anh có có hiểu tôi nói không nếu mà thiếu giới đó thì mình sinh ra mình không hưởng được hoặc là không hưởng trọn vẹn được cái mình có ví dụ như bây giờ tôi bố thí mà tôi sát sanh nhiều quá tôi bố thí mà tôi chuyên môn ăn cắp tà dâm nó uống rượu nó dốc thì đời sẽ sinh ra sao tôi giàu mà do uống rượu cho nên tôi bị tâm thần do tài dâm cho nên tôi bị rối loạn giới tính hoặc là tôi đi đâu bị người ghét còn mà do nói dối thì, thì tôi nói ai tin miệng thì rất là hôi nói không ai tin mà miệng rất là hôi mà người dị dạng cái nói dối nó làm cho mình dị dạng ừ. thì mình mình mình mình uống nắng sai sự thật mà làm cho nên người dị dạng rồi sát sanh thì sẽ là yểm yếu mệnh bệnh tật trộm cắp thì tài sản hao hụt thì các vị tưởng tượng đi mình mình bốn thí mình rất là giàu mà đôi khi mình bị dị tật nè rồi thiếu trí thì bị tâm thần mà à, thiếu trí nó mai tinh rồi tài sản mất mát thường xuyên vậy giàu có giàu nhưng mà hiểu không hiểu tôi nói gì không cho nên dạ đây vâng. là lý do vì đâu mà, mà nói rằng là chúng sanh được giàu sang cũng như ý giới là vậy đó bởi vì anh nó nói cho đúng là anh anh hưởng là cái giàu sang đó là anh, anh muốn hưởng được cái giàu sang thì bên cạnh cái phước bố thí anh phải có cái giới anh mới hưởng được nghe kể không đó là một cái thứ hai cái câu nói rằng chúng sanh giàu sang cũng giàu dữ giới nó còn có cái ý nữa đó là trong cái nền tảng tâm thức của chúng sinh giữ năm giới là rời ác đạo giữ bát giới là rời nhân nhân gian tức là về trời à, mà giữ cái đó giữ bát giới đó. Rồi, giữ ngũ giới là rời ác đạo còn giữ bát giới là rời cõi thiện thấp để về cõi thiện cao tùy cái bát giới ở mức độ nào bát giới mức độ thấp thì về đau lợi mà bát giới mà ngon hơn trong sạch hơn thì về đâu sức dạ ma qua lá thao quá tự tại và và quá lạc thiên Đấy không Đấy. rồi cái sau cùng tu tập thiền định thì rời cõi dục rồi về phạm thiên bởi vì tu tu tập thiền định xét về một khía cạnh rốt ráo nó cũng là một cách chuyển giới bởi vì giới hiểu thì kiểu giống gió là không phạm năm giới bát giới nhưng mà giới hiểu nghĩa rốt ráo giới là lánh điều ác à giới mà bậc hạ đó là lánh là không phạm số 5 số 8 nhưng mà giới bậc trung đó, là lánh lánh dục nghĩa là ly dục giới bậc thượng đó là chán sự sanh tử cái giới này là thánh giới cái giới này là chính là giới học trong bát thánh đạo nha yeah. Ừ. còn giới bậc trung đó, là chán dục còn giới bậc hạ đó, đó là tránh thân nghiệp khẩu nghiệp bất thiện thôi đó cho nên là mình cứ nghe nói giới giới mình là mình chỉ biết cái giới ở cái cái cái, cái bất hạ tức là tránh cái thân nghiệp khẩu nghiệp bất thiện thôi đó. cái giới bậc trung á, là người ta phải ly dục và cái giới bậc thượng á, là ta phải chán sợ sanh tử chán sợ phiền não nói chung ờ, đó, nhớ cái đó cho nên đó là cái giới mà hiểu rộng như vậy và cái cuối cùng nó giống như mình phải giải thích bằng một cái ví dụ như bà má bà nói với thằng con mà ăn rồi ừ, ở trong phòng mà vận động nó nè nè nè con muốn làm bác sĩ kỹ sư con muốn cái gì đi nữa con phải có sức khỏe nhớ nha con không có sức khỏe là con con sẽ không có gì hết cái câu là đúng hay sai dạ thưa đúng ừ? dạ dạ đúng sao dám trả lời <laughs> dạ. nhưng mà nếu đứa con đó là đứa thông minh thì nó phải hiểu rằng ngoài cái chuyện vận động ra còn phải phải làm cái khác nữa nhưng mà chuyện đầu tiên là bà má nó không có sai con muốn làm bác sĩ con muốn làm kỹ sư thì chuyện đầu tiên là con phải có sức khỏe mà muốn có sức khỏe còn phải làm sao ăn kiêng nè rồi gì nữa vận động nè phải có nắng nè phải có gió nè phải có dưỡng khí nè chứ còn con ăn đóng cửa vào cũng sẽ le con là bác sĩ kỹ sư được nữa con sẽ chết trước khi con lấy bằng đúng không ừ. cho nên trong trường hợp đặc biệt thì bà má có quyền nói như vậy nói con nhớ nha cái mộng làm bác sĩ kỹ sư dân biểu nghị sĩ thủ tướng tổng thống bất cứ cái mộng gì chuyện đầu tiên là con không có sức khỏe là con làm được gì hết thì trong một trường hợp đặc biệt nào đó người ta cần nêu bật cần tô đậm Đấy. cái cái cái tác dụng ý nghĩa của cái chuyện thể dục của thể thao thì người ta có quyền nói như vậy và không sai ở đây cũng vậy trong trường hợp cần nêu bật cái ý nghĩa cái tác dụng lợi ích của giới thì người ta có quyền nói như vậy ừ, các chú sanh sanh về trời như vậy hiểu dạ vâng dạ, chuyện giới vâng, thì nó giống như thể thao vậy đó vâng. nó phải là tất cả nhưng thiếu đó làm được đúng rồi như vậy chốt lại nó không phải là tất cả nhưng mà thiếu nó thì cũng được Dạ vâng, con kính chào anh sư. Dạ thưa sư câu hỏi kế tiếp. Vì sao tứ vô ngại giải chỉ có ở bậc thánh và phải nguyện thì mới chứng đắc được? Dạ kính chào anh sư. Cái, cái, cái câu thứ nhất tại sao chỉ có bậc thánh là bởi vì trong đó có cái gì có cái pháp vô ngại giải có cái nghĩa vô ngại giải có nghĩa là cái trí hiểu biết về đạo về quả mà anh làm phàm thì anh anh làm sao mà anh hiểu được về đạo về quả về niết bàn hả hiểu tôi nói không anh làm dạ. phàm anh lấy anh tụng lòng tam tạng với cái đạo quả anh nói anh nói cho vui vậy thôi anh biết cái nghĩ gì mà mà anh nói không cho nên trong cái cái cái pháp hiểu về pháp vô hay giải nghĩa như giải là, là hiểu về đạo quả và niết bàn mà anh làm phàm cho anh hiểu cái đó đó là duy nhất là tại sao phải thánh mới, mới có một ngày giải cái thứ hai là tại sao phải nguyện là bởi vì nói cho cùng cái vô ngại giải nó là cái extra nó là bonus của một bậc thánh Tôi nói hiểu không ta để có rất nhiều vị thánh họ thấy rõ bốn đế là gì họ thấy rõ năm quẩn 12 xứ là gì họ thấy rõ thiện ác là gì sanh tử mấy bàn là gì đủ để họ không còn nói sanh xong không cần thiết phải trở thành một cái người có thể nói lưu loát cái điều mình chức hiểu tôi nói không cần thiết không cần thiết cái chuyện mà nói lưu loát cái điều mình thấy cho người ta còn những vị mà họ có cái tâm nguyện đặc biệt họ muốn họ có khả năng chia sẻ cái họ có thì lúc bây giờ họ phải trang bị thêm thì như vậy lúc bây giờ nó trở thành ra là cái bonus nó là cái extra nó trở thành cái cái, gì đó cái, cái gì đó nó phải là cái chánh mà nó là cái cái phụ thu á cái phụ thu thêm một ừ, cái phụ thu ừ, phụ thu ừ. thêm chút thì có vị những có vị là họ thấy có đó là cái nhu cầu à, do khuynh hướng tâm lý mà à, họ thấy cái chuyện nó nó cần thiết những có vị họ hết phiền não là được rồi họ không cần đắc thiền họ không cần phải có thần thông nhập định họ không cần có vô nghệ giải họ không cần phải nhớ là kiếp trước dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp họ chỉ đủ viên chứng sơ quả cũng được nữa rồi từ, từ đó là họ tu tập và chứng la hán cho không cần cái gì ngoài ra nữa hết cho nên đó là lý do tại sao mà ừ, phải chứng thánh mới có vô ngày giải tối thiểu phải tu đồ quần tu đồ quần có vô ngày giải nha nhưng mà vô giải của cái tầm cái tầm sơ quả và cái thứ hai là phải nguyện là như vậy bởi vì cái đó nó là phụ thu cái đó là cái giống như ừ, giống như giàu là gì giàu là có đủ ăn đủ mặc có tiền trong nhà ban người gọi là giàu nhưng mà được không như có mấy cha trước nhà có Hòn Giả Sơn một nhà có xe hiệu xe Rolls Royce có máy bay riêng có du thuyền thì cái này nó là bonus chứ không phải cha triệu phú nào chả cũng có chuyên cơ có du thuyền theo tôi biết là không có chưa hẳn ừ. ok dạ vâng cảm ơn sư dạ thưa sư à, để nguyện thành một bậc thượng thủ thanh văn hạnh trí tuệ thì điều kiện tiêu chuẩn cần và đủ là gì ạ cái này câu này nó lớn chuyện lắm nhưng mà tôi nói vắn tắt tay giáo lý nguyên thủy không hề có một trang một hàng nào mà Đức Phật khích lệ đệ tử phát nguyện thành Phật giống như ngài hết nha nhớ nha không có không có, không có một cái trang hàng nào mà Phật dạy đệ tử là nên tu tập ba la mật thực hành Bồ Tát đạo để thành một người giống y chang như Như Lai là có tuy nhiên thì ẩn sâu của nó nằm chỗ này không có trường đại học nào dạy người ta làm thủ tướng không có trường nào dạy người ta được giải Nobel hết. không có trường nào dạy người ta làm tỷ phú hết. không có không có trường nào dạy người ta trở thành đó là nhà bác không không có, không có nhưng mà do cái căn cơ cái trình độ từ cái trường đó đi ra có người thành thành Bill Gates à có người thành là trùm Tesla trùm à, Amazon trùm Google đại khái như vậy nha ừ, ừ, đó chứ còn cái trường là trường chung nhưng mà tùy cái căn cơ trình độ rồi người ta lấy được gì ta rút ra được cái gì từ cái trường đó à, ở đây cũng vậy cái con đường mà trở thành tinh văn giác và phật tổ như lai vô thượng bồ đề chánh đẳng cảnh giác tất cả ba con đường đó đều nằm gọn ở trong cái ba bảy bồ đề phật chánh tức là mà bác chánh đạo tất giác chi ngũ căn ngũ lực ờ, tứ nghĩ túc tứ chân cần tứ niệm xứ chứ không có ra ngoài ba bảy ai à, học a thì làm thì biết tất cả pháp thiện là, là nằm trong 25 tâm sở tích cực tất cả pháp bất thiện nó nằm trong 14 sở tiêu cực giết cha giết mẹ đốt chùa hại phật phá đạo nó, nó cứ nằm trong 14 mà bây giờ muốn thành phật tổ như lai là tứ sanh từ phụ thiên nhân chi đạo sư hay là một vị la hán 7 tuổi cũng là tu cái 25 tâm sở tiêu tích cực thôi gọi hết không rồi bây giờ trong kinh chưa hề có một cái đoạn nào không hề có đoạn nào đức phật ngài khích lệ mình trở thành một vị phật giống như ngài hết nhưng mà ngài dạy chung chung như vậy thì ai mà thấy nhát quá thì làm tinh văn à, và nếu mà nhưng mà trong chú giải có câu thế này nếu trẻ chẳng gặp phật nào nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành thì mình cứ cầu giải thoát và tu đạo ba la mặt mà mình kể thì kể có 10 chứ thật ra đó, con số 10 đó con số ước lệ ước lệ là con số convenience convenient convenient cái cái, cái số convenient uh, ờ, hoặc là, là cái không phải là, cái số là convention conventional conventional number số số giả giả định thôi tất cả công đức chứ không phải là con số 10 nha conventional lộn không phải kinh doanh mà conventional conventional merit tất cả công đức ừ, còn cái con số 10 đó chỉ là một số ước lệ ừ. tất cả công đức gặp thiện là làm thấy cái gì mà nó bổ sung cho cho niềm tin này cho tàm cho quý cho trí tuệ cho vô tham vô sân hành xả chánh niệm tri thiền định là bị nó làm à, đó gọi là ba la mật nha bất cứ cái cơ hội nào mà bổ sung cho 25 tâm sở thiện là bị nó làm ngay thì đó được là tu ba la mật chứ còn ba la mật là ôm cứ ngắt số 10 nó là sai nha tôi khẳng định như vậy và tôi chịu trách nhiệm câu nói này con số 10 là con số gọi là conventional con số conventional conventional number thôi chứ nó không phải là không đâu phải là absolutely nó phải nó nhớ nha nó phải rồi thì ở đây muốn trở thành trí tượng văn cũng tiếp tục tu y chang vậy đó có một bài kinh nho nhỏ để Phật dạy thế này này các tỳ kheo nếu một người mà mà có một ước nguyện lớn thì nên nếu một tỷ kheo có ước nguyện lớn thì nên Dạ, lấy sáu là pháp mục liên làm cái đích đến nha nếu một tỷ kheo có ước nguyện lớn nếu một tỷ kheo ni có ước nguyện lớn thì nên nhắm lên lên khe ma và palawana nếu một cư sĩ có ước nguyện lớn ấy, thì nên nhắm tới là kuchutara hoặc là quý sai ca hoặc là cấp cụ độc nếu một cư sĩ có ước nguyện lớn nhưng mà nói vậy thôi nhưng mà đặc biệt là nhắm đến bà kuchutara là cư sĩ mà tinh thông kinh điển chẳng hạn như hôm nay tôi mới vừa phát hiện trong đám cư sĩ Việt Nam có khoảng một chục người cư sĩ Sài Gòn mà có khả năng là đọc hiểu tiếng Bali, ừ. dò tìm tam đại mà chú giải tôi vừa thương mà vừa quý và vừa rất là ngạc nhiên và tôi nhớ hai chuyện mà làm tôi vừa vui mà vừa chạnh lòng tức là ngày Lady Sayadaw tôi hơi lạc đề chút xíu nha nghề Lady Sayadaw là một vị mà được xem là tác giả sau cùng đóng góp kinh điển vào kho đại tạng sau ngày thì có giỏi bằng trời những công trình ờ, không được đưa vào đại tạng nữa ngài lấy đi ngày sinh năm 1846 và ngày tịch năm 1924 ờ. thì trước khi ngày tịch ngày có một người học trò ờ, nhà quê tên là ông Thét tiếng miến điện gọi là ông Sayatetji xảy ra là thầy còn thết là ông tên thết ừ, thầy thết còn chữ chi đó là một cái từ tố để bài biểu tỏ về cái sự tôn kính xảy ra thết chi mà ông tên tắt là ông thết ông thì ông dốt ông thì tiểu học thôi ừ, tiểu học mà ngài là được xem là bậc á thánh của tăng già biến điện ừ, á thánh bổ sung vô kho tàng chú giải mà sao mà mà dọn được và ngày dài sau một thời gian ngày dạy thì nhóm ngày có nói thế này nói với chị Đăng là tôi tịch rồi đó thì có gì thắc mắc hỏi ông thách đó. là một người không ừ. tôi tịch rồi có gì thắc mắc về thiền hỏi ông thách một người thứ hai đó là hòa thượng bổn sư của tôi tôi có hai hòa thượng bổn sư hòa thượng thọ giới sa di và hòa thượng truyền giới sa di và hòa thượng cho đại giới ngày ngày hữu giác là truyền đại giới còn ngày tịnh sự là truyền sa di thì uh, ngày sanh năm 16 ngày bổn sư tôi đấy ngày sinh năm 16 mình tịch năm 84 thì trước khi ngày tịch có một vị sư Khmer ở dưới lục tỉnh lên vị đó quen thân với các chùa Việt Nam và theo chân các sư Việt Nam thì vị này có đến tỉnh lễ ngày và ngày nhìn vị này xong thì ngài có nói riêng với các vị đệ tử ngài nói ngày sinh là sư à, sư tịch sư mất rồi đó mà muốn tìm hòa thượng á, thì nên thỉnh ông sư này nè à, ngài luôn, mà cái cái cái cái, cái, cái là cái pháp nhãn của bậc thượng thượng nhân đó. Ờ, mà đôi khi biết bao nhiêu vị cao tăng mà ngày gặp nhưng mà đặc biệt gặp cái vị sư khmer này ngày vừa liếc cái là ngày nói riêng với vị đệ tử này nói là sư tịch rồi sư mất rồi đó thì có cần tìm hòa thượng ờ, bổn sư thế sư đó thì thỉnh cái vị sư này nè ừ. thì cái vị đó chính là ngài kim cang sau này làm trụ trì của chùa nguyên thủy lái ít lâu rồi rồi ngài đi nước ngoài và hiện giờ ngài đang là trụ trì một ngôi chùa ở ờ, ở DC đi ở Washington DC bên Mỹ ừ. Ừ. cho tới bây giờ ngài vẫn còn sống ngài vẫn còn sống vì đó đó là thì tại sao tôi kể hai chuyện lạc đề thứ nhất là nghề ly đi ừ, ngày dặn chị tăng là tôi mất rồi đó thì có thắc mắc thì hỏi ông này và ngày bổn sư của tôi thì ngày dặn đệ tử của ngài là nếu mà ngài mất rồi thì cần thỉnh một vị bổn sư để nên thỉnh vị này ừ. tôi hôm nay là dồi bỏ bé mọn làm sao tôi chỉ kể là chuyện xưa thôi nhưng mà tôi xin nhắc một điều nếu mai này mà tôi không có gặp bà con nữa tôi chết hoặc là tôi cùng điên ba trở gì đó à, hoặc là lắp lắp lắp lắp mà bà con thắc mắc kinh điển thì bà con nên nhớ dùm tôi một địa chỉ đó là những vị nào cư sĩ nào tôi đang do dự có nên nói tên ở đây hay không thôi khoan nói đi tôi chỉ nhắc thôi tăng ni cư sĩ nào mà có khả năng đọc hiểu tiếng Bali và trong thời gian ngắn nhất có uh, ờ, sưu tra uh, chú giải uh, cho từng bài chánh kinh thì nên uh, liên lạc trao đổi với các vị đó nha ừ. đại kỵ là thấy vị đó hiền có hảo tướng nhã nhặn tôi sợ lắm làm ơn lấy giùm tôi một tiêu chuẩn đầu tiên là vị đó phải có khả năng siêu tra lục chú giải cho từng bài chánh kinh thì mà trong râm mình à, báo một tin vui là tôi đã dò gần khoảng chừng bữa nay chắc khoảng 6 6 6 6 vị 6 vị 6 vị 8 vị 6 ừ, vị 8 vị cư sĩ mà trong đó nam là tôi chỉ thấy được có hai mà đa phần là nữ không và đều là 40 trở lại hết 40 ừ, trở lại hết ừ, nhớ nó quan trọng rồi vậy tôi trở lại chánh kinh thì uh, ngày đặc biệt ngày 8 tháng mà khối chúng ta ra bởi vì bà là một cư sĩ mà mà bà tinh thông kinh điển nha ừ, cái đó bởi vì nói gì thì nói nói hạnh này hạnh kia chứ còn cuối cùng thì vẫn là giáo lý à, chánh pháp mà vì tồn tại được 26 thế kỷ qua là cũng nhờ mấy cha có giáo lý chứ còn mấy cha hạnh này hạnh kia thì có có mấy cha đó cũng là cây cột ừ, cũng là cây cột nhà đó chứ mấy không đâu nhưng mà ừ, nếu chỉ là hạnh này hạnh kia mà mà để giáo lý qua bên thì bây giờ cái đạo mà nó nó ngộ thì tôi nói với quý vị về nằm đêm suy nghĩ coi có đúng không không ừ, ngộ lắm chứ trong dòng họ mình là mấy ông này ông này cũng hiền này ông này cũng đẹp trai này ông này nói dễ thương nói chứ ông chắc ăn à, không chắc ăn bằng cái ông này ông này bác sĩ nè ông này luật sư nè mấy ông đó mới là cái rừng cột của gia tộc chứ còn nói cha này hiền cha này đẹp trai tôi cũng sợ làm bởi vì cái hiền cái đẹp trai đó ra đường nhắm mắt rờ rờ nó dễ đụng lắm chứ còn ba cái vụ mà có cái cái cái, cái người mà có cái cái cặn cờ nó nó, nó, nó, <laughs> nó vẫn chắc ăn hơn không tốt nghiệp đại học vậy nó cũng chắc ăn hơn rồi thì ở đây cũng vậy muốn trở thành đệ nhất tinh văn là vẫn tiếp tục tu về ba la mật y chang như chánh đẳng giác y chang như là mấy vị khác vậy. nhưng có một điều là tâm nguyện nguyện trở thành một người mà đệ nhất trí tuệ đệ tử đệ nhất trí tuệ của một vị phật nào đó trong tương lai à, trong chú giải ghi cái này bất cứ cái hạnh nào sau khi mình phát nguyện là mình phải bổ sung những điều kiện cần và đủ cho cái hạnh nguyện đó không đó là chưa được thọ ký mình phải tự qua qua còn khi mình đã được thọ ký rồi thì tự nhiên do cái cái cái cái tác động của cái cái đại nguyện mà mà được chư Phật xác nhận đó, nó quan trọng lắm người đó được thọ ký tự nhiên nó họ có một cái sức nhớ tiềm thức tôi tôi có từ đó cho tôi đặt ra gọi là trí nhớ tiềm thức có nghĩa là như ngày à, ngày gì ta ngày, ngày Anuruddha là đệ nhất thiên nhạc đời đời đẻ ra đó là ngài thích bố thí ánh sáng ngài thích bố thí ánh sáng ngày không có cam tâm khi mà thấy ai mà tâm tâm tối tội không đèn không đốm không dầu không điện ngày chịu có được vô chùa ngày thấy ngày chịu có được gặp đền tháp mà thiếu điện thiếu dầu ngày chịu được mà ngày gặp người ta sống mà thiếu thiếu ánh sáng ngày chịu được đời đời do cái nguyện cái nguyện thành thành để nhất thiên nhạc ngài có cái, cái khuynh hướng đó giống như ngài sẽ là phật từ lúc nguyện thành để nhất trí tuệ là, là cái cơ hội nào mà học hỏi lắng nghe ghi chép cắm cúi nghiên cứu sưu tra trích là ngài làm tốt ngài sẽ là phật không bỏ lỡ cơ hội ngày một liên thì để nhất thần thông thì đời đời kiếp kiếp sinh ra cứ ly dục cứ cái quẩn quẩn mà sẽ bằng quẩn quẩn mà sẽ bằng bắt hay không tính sao nhưng cái quẩn quẩn mà sẽ bằng hít vô thở ra hít vô thở ra xanh vàng đỏ trắng xanh vàng đỏ trắng đất nước lửa gió cứ suốt như vậy ừ. tức là theo đuổi hạnh nào thì chỉ đầu tiên phải là ba la mật tức là không bỏ qua bất cứ hạnh lành nào thứ hai là chú ý xem cái hạnh của mình nó cần cái gì thế thì muốn để nhất trí tuệ thì phải nhớ coi có bao nhiêu điều kiện hỗ trợ trí tuệ thì mình nhớ có ba dốt dốt như con, con bò cũng phải nhớ có ba một là văn tư tù văn là không bỏ lỡ cơ hội học hỏi tư là thường sống ở trong những cái chiêm nghiệm À, còn tu là có cơ hội chỉ quán là không bỏ qua đó được gọi là cái điều kiện hỗ trợ trí tuệ ok và chỉ cần làm ba này thì muốn nguyện nguyện cánh đẳng giác còn được chỉ xá gì mà để nhất địa vị phương văn ok rồi. dạ chẳng con trí anh sư dạ thưa sư câu hỏi tiếp theo dạ thưa sư cho con được hỏi có bài kinh nào đức phật dạy về mức độ trách nhiệm thế nào là đủ mà một người cần có trong công việc mưu sinh hàng ngày không ạ à? đọc lại dùm tôi nghe dạ tại vì người này nói là nếu cái câu hỏi dài con xin gọi ờ, dạ không cô đọc trả lại như cũ đọc như thế. dạ vâng à, sư cho con được hỏi có bài kinh nào đức phật dạy mức độ trách nhiệm thế nào là đủ mà một người cần có trong công việc mưu sinh không ạ à? ok tôi nhờ đọc tại cái chữ trách nhiệm mình tôi nghe là chữ chánh niệm À. à, ừ. à ok ở trong trường bộ thì đức phật này cái dạy rằng nó là một người cư sĩ tài sản nên à, chia thành bốn phần đó là cho vay nợ à, cho trả nợ cũ cho vay nợ mới uh, luyện hố sâu và chôn để dành có nhớ cái này không ta trả nợ cũ có nghĩa là ơn cha nghĩa mẹ theo người có ơn với mình thì mình trả cho họ mình lo cho họ đó gọi là trả nợ cũ cho vay nợ mới nghĩa là mình ừ, nuôi vợ nuôi con rồi bạn bè thân hữu không ờ, cho chòm sớm làm gì đó gọi là cho vay nợ mới cái thứ ba là chuyện bỏ hấu sâu nghĩa là phần một phần tư mình xài cho riêng mình rồi một phần tư còn lại đó là đem chôn để dành nghĩa là làm phước bố thí không? cúng dường cho người hơn mình bằng mình và thua mình không? rồi thì khi mà ngài nói cái tài sản người cư sĩ chia thành bốn vậy thì tự mình hiểu mình cho mình trả nợ cũ mình trả như vậy đủ chưa hiểu không ta chỉ hỏi cái trách nhiệm bao nhiêu là đủ thì bây giờ mình mình cứ dò thôi đó ngày ngày, ngày nói tài sản mình chia thành bốn phần mà đúng không rồi thì bây giờ mình ngồi mình nghĩ coi mình ngồi mình nghĩ cái, kịch nợ cũ mình trả về đủ chưa à, nếu chưa đủ thì trách nhiệm chưa tròn rồi cho vay nợ mới những người mà mà để mình mình mình đầu tư cái nợ mới đó, mình cho cho vay đó mình cho họ vay như nó đủ chưa mình lo vợ con như đủ chưa đủ đây là sao về tinh thần về vật chất về giáo dục về y tế về truyền thông về đi lại không mấy cái này bốn cái đây là bốn cái, cái, cái nhu nhu nhu cầu căn bản của một con người mà mình nhắm mình lo nổi chưa đối với con mình thì phải là gì ta y tế giáo dục không đi lại và truyền thông không tin tức sách vở còn với bà xã mình chắc bà hết đi học rồi thì vấn đề giáo dục rồi mà thì mình lơ nhưng mà ra bả mình phải lo cho bả về những vấn đề gì đi lại y tế và sinh hoạt thường nhật không chưa mà rồi bản thân mình thì mình dễ mình có cái nhu cầu đời sống mình cái gì cấp thiết còn cấp thiết thôi không tiết kiệm nhưng không hà tiện rộng rãi nhưng không phung phí đó là về phía mình rồi bởi vì trong kinh nó có người thì rộng với mình mà hẹp với người có người thì hẹp có người có có có, có trường hợp là rộng với người hẹp với mình rồi có trường hợp là rộng với mình hẹp với người có trường hợp là đối với người với mình đều rộng và có trường hợp thứ tư là đối với người với mình đều hẹp ừ, thì mình coi mình loại hạng nào ừ. rồi cái cuối cùng là chôn để dành thì tùy mình mình muốn chôn bao nhiêu nếu mình thấy chôn nhiêu đủ thì, cách sách vậy mình hết còn nếu mà mình muốn chôn nhiều để mà mốt có xài nhiều thì biết kiếm nào cho nó hết thì cái này tôi chỉ mở ra tôi chỉ mở ra cho thầy thôi phan còn nữa trong tăng chi có nhiều và nhiều bài kinh có trong kalama mỗi dũng có đọc tôi nghe cái câu hỏi là tôi biết không có đọc Kalama phải chê tôi nói lần nữa sách của tôi tôi giới thiệu tôi ngại lắm riêng Kalama tôi có ngại là tại sao vì Kalama là chánh kinh có xuất xứ và có bản Pali các vị không phải đọc của tôi ừ, nhớ thì trong đó nó có dạy thế này có những bài kinh và cần nhấn mạnh là một người cư sĩ là dùng chánh mạng để kiếm được vật chất nuôi thân và thực hiện những việc ngoài ra nuôi thân và những việc ngoài ra những việc ngoài ra là gồm những gì với cha mẹ người hữu ân sa môn bà la môn tức là những người mà người tu hành đối với vợ con bằng hữu và cái thứ, cái thứ nhất là người ta là người người trên mình là gồm những cha mẹ người hữu ơn người xuất gia rồi bằng mình là như vợ con bằng hữu còn kẻ dưới mình đó là như kẻ ăn người ở trong nhà hoặc những người cơ nhở đói lạnh hoặc là chim muôn súc vật mình thương và cái cuối cùng thứ tư là có cái lòng nghĩ tưởng đến hàng khuất mặt khuất mà trong tiếng Bali gọi là Pali cầm mát cái Việt Nam mình kêu là là là, là cúng quải đó ừ, trong tiếng Bali gọi là Pali cầm mát Pali cầm mát có nghĩa là ừ, ừ, ngoài cái chuyện hồi hướng mà nếu mà tôi biết bữa trong trong là nhiều người nghe cái này thì cũng ờ, sốc nhưng mà đó là tôi có coi ờ, kinh điển thằng hoàng mình cư sĩ mình không có nên thờ ông tà ông táo thổ địa thổ công mẹ sanh mẹ độ thì không có cần nhưng mà mình ở trong một góc vườn nào đó đẹp đẹp á góc vườn đẹp đẹp có đất rộng đẹp đẹp thì mình cũng như làm bonsai giả sơn và mình cũng có cái khấn nhẹ là mong cho những cái vị nào ở đây này cũng có chỗ ở an lạc nha mỗi lần mình ra mình nhổ cây nhổ cỏ mình cũng nhớ tôi làm phước tôi hồi hướng nha cây trái trong vườn này thích thì cứ ăn nha bởi vì có những cái loài họ ăn được có có những loài họ ăn được ừ, có những loài ăn được có những loài họ ăn được có những loài họ chỉ sắp bằng phước uh, ờ, hồi hướng không? có những loài họ ăn cái thực phẩm của riêng họ nhưng có những loài họ ăn được cái đồ của mình họ ăn bằng cách là họ ăn cái lòng của mình nó mình nghĩ tưởng là họ thích cái họ ăn bằng cái màu cái mùi của nó có có những loại đó nhớ thì mỗi người cư sĩ luôn luôn nhớ đến là cái tài sản của mình nó gồm cho người trên mình bằng mình dưới mình và những người mình không thấy nghe kịp không thì nếu mình thấy những cái chuyện đó mình làm được rồi thì coi như mình xong trách nhiệm còn nếu mà mình thấy mình chưa tròn thì trách nhiệm chưa xong thì tôi chỉ nói tới đó thôi chứ giờ bà cố tôi không biết sao gọi là tròn nữa khổ quá giống như vụ gì hỏi sư sư bây giờ con muốn hộ trì sư sao cho tròn trách nhiệm thì tôi nói à à, cứ mỗi năm à, con con con đổi iPhone với iPad cho sư nha à, rồi mỗi năm à, con đổi mắt kiến mới cho sư gồm có kiến cận kiến độ và kiến mát à, mỗi năm con kiếm à, cho sư dài cái bộ đồ ấm cashmere với sư mặt len ngứa à, mỗi năm sư chỉ mặc giới siết varis à, compress socks à, mỗi năm sư chỉ mang giày ý ví dụ vậy đó thì con làm được vậy con tròn trách nhiệm cho nên cái đây tôi đâu có nói được nha tôi, tôi, tôi chỉ nói là đó hỗ trợ hỗ trợ về các vị tùy sức nếu mà thấy đủ rồi là hết trách nhiệm còn nếu mà chưa tròn như ý mình nghĩ đó thì chưa hết trách nhiệm ok xong rồi dạ chúng con thi ân sư dạ thưa sư à, con được biết các chúng sanh ở cõi khác nhau thì sẽ có thực phẩm khác nhau và có nghiệp khác nhau nhưng em dâu con nói là nhìn thấy người ở cảnh giới khác đếm tiền mà mình cúng đốt cho họ con nói không thể có chuyện ấy được nhưng con lại không giải thích được dạ xin sư chị từ bi chỉ dạy cho chúng con ạ à. ok tiếng thế này ở trong room này biết có ai biết biết biết tính chữ Pali không trong Pali á trong tại chánh tạng phải chú giải trong chánh tạng có cái chữ này gọi là chữ mắt nuôi nhá mắt nuôi nhá chữ chữ chữ nguyên nhá em a n u rồi double hai chữ nhờ chữ nhá chữ anh của tây ban nha đó manu nhá boho chân nát có nghĩa là thực phẩm thích hợp à, manu nhá boho chân nát thì mỗi loài có những loại thực phẩm như nãy tôi nói mà có trường hợp đặc biệt là tuy họ không có ăn như mình họ, họ không có ăn mà làm cho nó mất đi nhưng mà họ có thể thích ăn cái tấm lòng của mình thích ngửi mùi thì các vị hỏi kinh nào dễ ẹt à. à trong chú giải và phần giải về cạn tác bà đó chỉ gan hấp bát có những loại thích gửi mùi thôi ừ, chứ không ăn mà ăn làm mất cái trái đó có mà chỉ ngửi cái mùi cái cái mùi của trái hoa củ rễ lá ừ, ngửi cái mùi đó thôi rồi và trường hợp bằng cái bài kia mới nói là thấy người đó đếm tiền thì nó có hai trường hợp móc là do bà thấy nhầm bảo giác vì xưa nay trong đầu của bà là cái bà tin chuyện đó khi mà cái đầu mình tin chuyện đó đó thì mình dễ thấy như vậy lắm không biết nói thì có hiểu không khi mình tin cái chuyện gì đó mình sẽ dễ thấy nó giống vậy à. ví dụ như mình mình mình mình sợ rắn mình nhìn đâu cũng thấy rắn mình sợ ma nhìn đâu cũng thấy ma nó đại khái như vậy ừ, rồi trường thứ hai là kể cả trường hợp đương sự cái cái cái vị phi nhân đó mà họ có ngồi đếm đó cũng có gì lạ là bởi vì lúc sinh tiền lúc họ còn sống ấy họ là người tin cái đó và các vị nên nhớ nha khi sanh làm phi nhân đó có một vài họ có thể thấy họ có thể nghe họ có thể biết nhiều chuyện hơn hơn người bình thường đúng bởi vì họ sắc tế mà nhưng mà nếu trước đây họ là người si mê tà kiến thì bây giờ họ vẫn tiếp tục sống với cái si mê và tà kiến đó có nghĩa là sao cái đó không giúp được cho họ nhưng họ vẫn thích họ vẫn thích thích thì họ thích được thấy người ta cúng bá lại họ cũng thích lại họ cũng cầm họ cũng dọc cho nên có những trường hợp trái cây nó, nó bị bị hư hư rất là nhanh hoặc là chè cháo để trên bàn thờ nó bị ôi thiêu rất là lẹ nó không ăn mà thích dọc nó thích như vậy đó. chỉ có cái hạn phi nhân mà chánh kiến có trí tuệ đó thì khi mình đã đã sanh vào cảnh giới thấp kém rồi họ chuyên tâm nghe kinh nghe pháp không có quấy rối người khác không bận tâm cái chuyện mà, mà tầm bậy tầm bạ tối ngày chỉ chuyên tâm lắng nghe đạo để mà chờ ngày đủ duyên mà đi chứ còn hễ những cái người bình thường không biết đạo thì họ cũng vẫn quay lại với cái hiểu lầm với ngộ nhận với những cái tham thích ghét sợ trước đây lúc có thở làm người đó bây giờ họ vẫn như cũ họ vẫn thích con nít làm với nhân rồi mà vẫn thích vô đùa giỡn con nít làm cho tụi nó nhiều khi khóc giữa đêm nó giả đề đó ừ, có trường hợp đó, chọc phá rồi thích báo mộng người này thích báo mộng người kia thích trèo lên tụi xuống cho người ta thấy chơi vậy đó. hoặc người ta đang ngủ cái dáng mà nhìn kỳ cười ví như mình biết là nghe nghe cô thanh nghe đó là ở trên chùa nghệ sĩ còn dắt là có nhiều tay là, là, là bữa tình cờ tôi đọc thôi dạ, chứ tôi đâu có đi lục cái đó gì thì cổ linh lắm á đấy là cổ làm cái loài gì đó để đi đầu thai rồi nhưng mà làm cái loài gì đó cứ quẩn quẩn nghe nó cái mấy bé cái màn mới nhìn mấy người đang cúng bắt cười anh nghe đó anh cười, cười vậy đó cũng vui lắm à, hoặc là như ờ, có ông ông, ông ông ông ông diễn viên nào cũng được chôn ở trong đó mà cứ mỗi năm bạn bè tới mà cúng xong rồi bài bia rượu uống trà uống nước ừ, suối rồi đó bài uống ăn mà quên mời lúc nào cũng phải để cái ly ly đi là cái này của ờ, lê công tướng anh nghe nói vậy đó rồi rót vô thì đâu mà bữa nào quên mời đó là cái lá còn xanh á nó bất liền như nó ly có mấy người kia cho khỏi uống luôn tôi không được mời mà anh khỏi uống luôn à, ví dụ như mi, mi sinh giỏi đang ngồi như, như mỹ đang ngồi cái lựa cái ly của mình nó lấy lá lá còn tư nó liền nữa sao uống là, lúc đó liền là mình nhớ à quên mời quên mời rồi phải lấy cái ly không để nó kêu ta nó là tiếng anh ngang này có ly không tiếng anh ngang rồi ok lên như vậy thì họ không có phải họ họ không phải họ thèm khác gì đâu nhưng họ thích họ sống bằng cái tâm tình cái cảm xúc cái nhận thức cái ngộ những cái tà kiến của ngày xưa mình thì mình nhìn như đó mình cứ tưởng là chắc nó cũng đồ ăn đủ đồ đồ nó khoái vậy đó nó khoái tham dự nó cũng vui vậy thôi không có răng mà thấy răng bế cũng lết lết lết, lết lại dòm ừ, ok xong dạ chúng con chứ ăn sư dạ thì ờ, cũng sắp hết giờ chúng con uh, xin khép lại buổi vấn đáp bằng câu hỏi cuối cùng sư ờ, liên quan đến kalama dạ thưa sư ở kalama sư mời nhiều truyền thống về dạy vậy có dẫn đến hệ lụy là dòng thiền nào mình cũng thấy có cái tâm đắc và không biết nên theo dòng thiền nào không dạ con kính tri ân sư à, tôi nếu cho nếu cho tôi hỏi thì tôi sẽ nói thế này thà là tôi dọn nguyên một bàn ai muốn ăn gì ăn còn hơn là tôi ừ, dọn là có món một thì hiểu không hiểu tôi nói gì không cái lòng của tôi tôi muốn làm một cái party thiệt là nhiều món một cái đại tiệc buffet rồi ai muốn ăn gì ăn kể cả những cái món như là chè có nước cốt rồi ai bị tiêu chảy thì cũng phải chịu nhưng mà ít ra một cái buổi bạc ti của tôi là ăn là ngập mặt tôi thích hơn là mời tới là miếng cháo trắng những miếng, miếng khô quẹt rồi cái nói ăn ăn thì cái ấm bụng nó thì tôi không có chơi điểu vậy không bạn bè nó cất công tôi mua vé máy bay bay qua cái phát nhà đứa cái cháo trắng với miếng khô quẹt nó ăn thì cho nó chắc bụng thì cái đó tôi không chơi mà tôi cho nó ăn gọi là món món chánh là một chục món rồi tráng miệng một chục món nước mà uống một chục món rồi nó ăn đứa nào nó hợp nào nó ăn nó ăn xong đứa thì bị bón đứa tiêu chảy đứa bị ói cái chuyện gì của nó nhưng mà bạc ti của chấm là phải mình mong đó là chuyện thứ nhất nó nói về đời nó về mình nói về đạo tôi biết cái nào là là tốt cái nào là xấu đâu mà tôi lựa cho quý vị và có trường hợp quý vị thứ nhất là tôi biết cái nào đâu mà lựa tôi chỉ tin vì vào miếng điện thôi bởi vì miếng điện là miếng bị cao tăng nhiều cái nào bậy cái nó không có tồn tại được tôi chỉ biết nhiều đó này mình vẫn cao tăng nhiều cho nên cái gì bậy cái đó không tồn tại được cái gì cũng phải có lý do để nó tồn tại trên đất miếng nha đó là cái thứ nhất cái thứ hai có khi quý vị hợp với truyền thống này mà không hợp với truyền thống kia và cái thứ ba tôi không có thờ một riêng một truyền thống nào hết là bởi vì bản thân tôi tôi thấy truyền thống nào cũng có cái hay và có cái tôi chưa hiểu tới chứ tôi không có không có xài chữ dở nha tôi không xài chữ dở mà chưa chỉ nói là truyền thống nào cũng có có cái hay và có cái tôi chưa hiểu tới không cho nên tốt nhất là tôi mời về còn quý vị nào quý vị nào mới vừa hỏi đó thì tôi xin nghiêm túc khẩn khoản đề nghị nếu yếu bụng dễ trộn dạ thì nên ở nhà trùm mình tu mình nha chứ đừng đi Calama bởi vì cái vị đó đi vậy sợ bị khùng nếu ở nhà cũng mình đi nha trùm mình rồi không một mình còn ai mà có gan á, thì tôi xin mời qua bên Calama để làm quen với tất cả các truyền thống người ta giúp mình tìm ra cái con người của mình nó mình hợp với cái gì còn cái gì nào mà thấy mà nhát quá hoặc là thấy mình ngon lành quá thì cứ ở nhà chầm mền và tự tu tự đắc hoặc tự không một mình mình ok yeah. chúng con chị anh si dạ yeah. Ừ. thời gian của chúng ta đến đây đã vừa đủ dạ chúng con xin khép lại buổi vấn đáp hôm nay dạ, dạ chúng yeah, con right. sư. Dạ, dạ Chào chúng, chúng con dạ, kính chúc sư sức khỏe yeah, dạ hẹn gặp lại dạ, dạ. dạ. dạ. dạ. cảm ơn sư ạ à. à, chị Nga ơi chị Nga còn đó không hello à.